chào anh em nhé à, cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái uh, lắc tài xỉu theo ý muốn Đấy. hột tài xỉu uh, tam sắc không tang mới nhất 2023 này dành cho anh em Đấy. thì anh em làm tay cái thì là anh em chưa có cái bộ hột tài xỉu mà anh em lắc theo ý muốn hay là anh em uh, chưa có tài xỉu nào mà ưng ý thì uh, anh em có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy, để anh em uh, có thể sở hữu cho mình một cái bộ hột tài xỉu hiệu quả nhất cho anh em Đấy, hiệu quả nhất cho anh em thì à, cái bộ hột tài xỉu tam sắc này tôi cũng đã giới thiệu qua rất là nhiều cho anh em rồi rất là nhiều video ra rồi thì cũng à, giới thiệu qua cho anh em để anh em nào chưa biết anh em biết được cái bộ hột à, tam sắc này nhé thì cái bộ tam sắc này là cái bộ hột tài xỉu 5 năm bộ hột tài xỉu không tang mới nhất 2023 dành cho anh em ở bên cơ sở tôi thì bên cơ sở tôi là làm ra được những cái bộ hột tài xỉu không tang mà anh em có thể đi lắc C1 rất là hiệu quả đấy thì cái bộ bên tôi làm cho anh em đó chính là cái bộ tam sắc thì vì sao gọi tam sắc thì anh em thấy đây là hột nghệ hoa loại một hột trợ nhá đấy thì nó sẽ là tam huyền thì bên tôi làm được hột đấy thì à, bên tôi đánh làm thành tam sắc đấy, để cho nó có gọi là có một cái độc quyền của bên cơ sở tôi nhé Đấy, thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc thì cái bộ hột này cái bộ hột này cái cách đi của nó như thế nào đấy thì à, anh em à, xem video anh em sẽ thấy được cái à, cách đi của nó thì tôi cũng nói luôn là cái bộ hột này là cái bộ hột tài xỉu không tang 100% đấy, 100% không tang anh em đi lắc tài xỉu thì anh em có cái tỷ lệ bộ hột đi đều đấy, bộ hột có tỷ lệ khôn ăn độ và thứ ba nữa là cái bộ hột này nó chống thầy thợ nghe hột nhé đảm bảo luôn cho anh em là không có thầy thợ nghe hột gì cả Đấy, thử luôn cho anh em cả uh, cả cả cả dò kim loại luôn nhé đó đó thì giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này thì cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì anh em ờ, cần những cái gì thì ờ, anh em đi lắc 5 năm rồi anh em biết rồi thứ nhất là bộ hột cần phải bộ hột đi đều Đấy. cần bộ hột đi đều tỷ lệ bao có Đấy. tỷ lệ đâm của cái bộ hột cũng có Đấy. thì anh em mới có cái tỷ lệ thắng ở trong sân chơi đó cứ chén tài chén xỉu về cho anh em Đấy. thì ngoài ra anh em nào mà sở hữu cái bộ hột này hay là mua cái bộ hột này bên tôi thì anh em ờ, muốn tìm hiểu cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ tài xỉu tam sắc này thì anh em cứ điện cho tôi alo video thì tôi sẽ uh, gửi cho anh em cái video hướng dẫn cách lắc hoặc là anh em gọi điện trực tiếp đến cho tôi gọi điện video trực tiếp đến cho tôi để tôi tư vấn và tôi sẽ à, chia sẻ cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ tam sắc này để cho anh em về nó đánh nó hiệu quả hơn nhé đó thì uh, đấy tránh qua tránh lại rồi thì bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em đấy đang ở xỉu thì tôi sẽ giữ xỉu cho anh em đó nhá đấy. xỉu này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này một ba năm này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này đấy. hai hai bốn này tiếp tục cho anh em trái nữa này một hai sáu này đúng không anh em bốn bốn hai này Đấy, chén này nó lên tài thì nó lên tài là 236 thì cái bộ hột này thì anh em thấy qua rồi thì uh, lên tài thì nó lên tài 11 nó xuống xỉu thì nó xuống xỉu 8 9 10 đấy thì bộ hột đi rất là khôn thì cái tỷ lệ ăn độ của nó cũng sẽ là có nhé đấy thì anh em nào mà muốn được sở hữu cái bộ hột tài xỉu tam sắc làm cho anh em đi lắc tài xỉu hay đi lắc à, bất cứ ở cái sòng sới nào thì anh em cứ liên hệ với tôi cái số điện thoại trên màn hình hoặc là anh em có thể lên cơ sở để anh em có thể tự tay lắc được những cái bộ hột tài xỉu mà anh em ưng ý nhé Đấy thì video này tôi làm đến đây là hết chờ tới anh em anh em xem video nhớ đăng ký kênh nhé chào anh em